Zep là gì? Khái niệm Zep là từ viết tắt của Zechali Ze Finance, tài chính phi tập trung tài chính mở. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các ứng dụng tài chính được xây dựng trên blockchain. Nói một cách cụ thể hơn, Zep là con đường đưa các sản phẩm tài chính truyền thống đến vùng đất phi tập trung. Ở đó, nhu cầu về bên thứ ba bị loại bỏ hoặc giảm tối thiểu, tính minh bạch và an toàn được đề cao, còn chi phí thì được giảm thấp. Bản chất, Zep được xem là nền tài chính đi ngược với mô hình tài chính truyền thống. Hi Charlie Ze Finance vào đời này. Trong khi bạn sẽ bàn giao quyền kiểm soát tài chính cho một bên khác, ngân hàng, các tổ chức tài chính và tin rằng họ sẽ thực hiện việc quản lý tài sản của bạn tốt hơn chính bạn. Còn Zephi không nhằm mục tiêu tạo ra một hệ thống tài chính mới, mà là dân chủ hóa hệ thống hiện có và làm cho nó công bằng hơn bằng việc sử dụng các rào thức mở và dữ liệu minh bạch. Mục đích ra đời Zephi trong tài chính truyền thống, Hi, Charlie Finance, bạn tin tưởng chính phủ sẽ không in tiền một cách bất ngờ để lạm phát tăng cao các ngân hàng sẽ giữ tiền của bạn một cách an toàn và bạn thường kiếm lợi nhuận bằng cách ủy thác tài sản của mình cho bên thứ ba điều này đồng nghĩa với việc trao quyền kiểm soát tiền của mình cho một người khác sự khác biệt giữa dép hy và hy. sự khác biệt lớn nhất giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung chính là tính ủy thác trong tài chính truyền thống hay traditional finance các tổ chức thị trường và âm công cụ tài chính luôn tồn tại trung gian có quyền lực tập trung song khi đó DeFi tận dụng sức mạnh của blockchain là tính minh bạch và phi tập trung để loại bỏ các trung gian này. Cụ thể, chính phủ hay ngân hàng, Hi sẽ được thay thế bằng các các blockchain phi tập trung. Các tài sản của Hi sẽ được thay thế bằng các token nằm trong hệ sinh thái của blockchain, chúng phi tập trung. Và nhiệm vụ của ZEPHI là cung cấp quyền truy cập tới các dịch vụ tài chính cho người dùng ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào chỉ cần họ có Internet. Tính mở của ZEPHI thể hiện ở đây. ZEPHI có thể thay thế Hi. Về cơ bản, dép Hy sẽ không thể thay thế hoàn toàn Hi. tuy nhiên, chúng sẽ cung cấp thêm nhiều loại hình dịch vụ mà Hi không thể cung cấp. Trong dép Hy, tài sản sẽ được thay bằng tiền điện tử, các tổ chức, nhà nước, công ty sẽ được thay thế bằng blockchain. Dù đang ở bất kỳ nơi nào thì bạn chỉ cần có thiết bị được kết nối với Internet là có thể tiếp cận được với tài chính phi tập trung. Như vậy, các công cụ dép Hy chắc chắn khác với các công cụ Hi, mặc dù chúng cung cấp các dịch vụ tài chính tương tự, chẳng hạn như các khoản vay. Không chỉ có thế, Họ còn cung cấp những dịch vụ tài chính hoàn toàn mới như Talecoin, Zai, Chu USD. 1. Bất cứ ai cũng có thể tạo và sử dụng các ứng dụng Zephi. Zephi đang thay thế tất cả các tài khoản bằng các hình thức dài để hợp đồng thông minh dễ dàng truy cập. Điều này cho phép người dùng tương tác trực tiếp với ví tiền điện tử của họ. 2. Các hoạt động chung của ứng dụng Zephi này không được quản lý bởi bất kỳ tổ chức hoặc nhóm nhân viên nào. Thay vào đó, các quy tắc của ứng dụng ZP được mã hóa trong các hợp đồng thông minh được triển khai vào mạng blockchain. Vì vậy, họ có thể hoạt động với ít hoặc không có công việc thủ công. ZP không được quản lý bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. 3. Nếu bạn được kết nối với Internet từ Texas hoặc Tanzania, các dịch vụ hoặc mạng ứng dụng ZP mà bạn đang truy cập sẽ giống nhau. Với các quy định của địa phương, Zap có sẵn cho tất cả người dùng toàn cầu. Các lợi ích của ZP, phân cấp thực sự, giúp chống lại sự kiểm duyệt, cho phép tất cả các tầng lớp xã hội đều có thể tham gia và có bên thứ ba đáng tin cậy chi phí thấp giao dịch nhanh chóng và các hợp đồng không thể bị gian lận nhờ sử dụng cơ sở blockchain làm cơ sở hạ tầng người dùng có toàn quyền kiểm soát tài sản mà không cần bên thứ ba do zephi cho phép người dùng sở hữu các khóa riêng tăng tính minh bạch nhờ đó mà giảm thiểu các rủi ro xuất phát từ lợi ích cá nhân hay những thông tin sai lệch cách zephi hoạt động zephi là quá trình cung cấp quyền kiểm soát tài sản của riêng bạn trên tay của bạn Mặc dù có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với tài sản của mình trong các ngân hàng và tổ chức fintech thời đại mới, mục tiêu chính của hệ thống Zephi là cung cấp toàn quyền kiểm soát tài sản của bạn thông qua việc sử dụng hiệu quả phân cấp và công nghệ blockchain. Những ứng dụng của Zephi, thị trường tiền tệ phi tập trung, sàn giao dịch phi tập trung, DEX, Talecoin phi tập trung, bảo hiểm phi tập trung, Zephi có phải là trò lừa đảo không? Sức nóng của thị trường Zephi vẫn chưa hẳn sẽ dừng lại ở đó. Dường như lịch sử về một thời kỳ bùng nổ ICO năm 2017 đã quay trở lại. Theo đó, những dự án dép hy sở kem, lừa đảo cũng đang len lỏi vào giữa cơn sóng lớn này để tranh thủ kiếm tiền từ thị trường. Liệu dép hy có thể có rủi ro? Nói đến mức độ rủi ro, thì các giáp dép hy hiện là nơi được giới hacker nhắm đến nhiều nhất. Trong số tất cả các vụ tấn công thì nổi tiếng nhất chính là giao xảy ra vào tháng 6 năm 2016. Trong vụ việc, hacker đã chuyển một phần ba quỹ của giao sang một tài khoản khác bằng cách khai thác lỗ hổng trong mã hóa. Điều này đã buộc cộng đồng Ethereum phải ha for blockchain để khôi phục lại số tiền đã mất. Tiềm năng trong tương lai của ZEPI Tính tới tháng 2 năm 2020, khoảng 3 triệu ETH đã được khóa trong các ứng dụng ZEPI. Trong đó, các sản phẩm cho vay là ngành phát triển mạnh mẽ và nhanh nhất, cùng với các dự án ZEPI nổi bật IFI, e KNC, hakka Alpha, Binandex, Sezum, SRM, có tới 1.7 tỷ người cho có tài khoản ngân hàng. Nguyên nhân có thể do dân trí thấp, khoảng cách địa lý, hoặc thủ tục phức tạp vậy, nếu Zephy có thể tận dụng ưu điểm của nó và được đón nhận bởi 1.7 tỷ người kể trên, thì đó là cơ hội rất rất lớn. Thực tế Zephy mới chỉ phát triển và âm, phục vụ cho cộng đồng những người trong thị trường crypto, còn bên ngoài crypto thì sao? Chưa có nhiều dự án vươn ra ngoài để làm tốt điều đó. Điều đó cho thấy tài chính phi tập trung thật sự rất có tiềm năng và nếu những nhược điểm có thể được khắc phục thì Zephy sẽ nhanh chóng đứng bên cạnh Hy trong tương lai. Zephy là gì? Khái niệm ZEPHI là từ viết tắt của Zechalize Finance, tài chính phi tập trung tài chính mở. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các ứng dụng tài chính được xây dựng trên